thuật trồng carbon bằng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang để mang lại ờ, năng suất chất lượng cao thì ở đây là sau khi mà đã làm đất xong như thế này thì chúng ta đã bổ hố chúng ta bổ hố sâu ở khoảng độ 2 đến 30 cm Đấy. và cây cách cây cũng ờ, khoảng 30 cm 3 đến 40 cm và chúng ta có thể trồng hàng đôi cũng có thể trồng luống hàng một nhưng ở đây thì à, chúng tôi trồng trồng hàng đôi bởi vì luống này nó hơn mình nó khoảng mét hai chúng tôi trồng hàng đôi đấy và nguyên liệu ờ, để trồng khoai môn thì gồm có là thứ nhất là củ giống đây củ giống chúng tôi đã chuẩn bị ờ, như thế này và nếu như các bạn cái giống mà sau khi mình thu hoạch củ cái xong còn những cái củ mầm ấy thì ờ, chúng ta uh, chờ cho đến mùa xuân này chúng ta mới trồng thì chúng ta để vào chỗ đất ẩm sau đó chúng ta đậy một cái khăn ẩm vào rồi thì thi thoảng độ 5-10 hôm chúng ta sẽ tưới nước vào cho nó thì nó sẽ củ giống nó sẽ ờ, nảy mầm đều như thế này này đây đấy củ nào cũng có mầm đấy các bạn này đây nhá mầm hết này củ nào cũng có mầm hết đấy có mầm như này cái này đấy nhá thế sau đó thì cái củ giống ta chuẩn bị củ giống rồi thì đến phân bón phân bón thì bao gồm là bón phân Silic loại túi 5 cân để bón nót đưa vào trồng ngay từ đầu Đấy. sau đó thì ta có cái hữu cơ vi sinh thì các bạn có thể là uh, dùng loại hữu cơ nào cũng được nhé không nhất thiết phải dùng theo chúng tôi các bạn dùng loại nào cũng được đấy và chúng ta kết hợp cùng với NPK loại 12 510 đây đấy và các bạn cũng có thể dùng NPK nào cũng được và chúng ta sẽ dùng theo một công thức như sau Vẫn silic cân phát thì chúng ta cho ờ, khoảng gần miệng cái lửa ờ, cái ca này thì nó tương đương với khoảng nửa cân. Đấy, ở đây diện tích chỗ này nó khoảng độ 20 mét vuông thì ờ, chúng tôi cho một Đấy. Đấy các bạn nhé Nửa cân à, Phân xinic này thì cũng có lúc là uh, Do cái phối trộn không đều thì cũng có lúc là màu đen Cũng có lúc là ba màu màu trắng màu xanh màu đỏ thế và cũng có lúc là màu đen và màu đỏ đấy và NPK thì ta cũng cho lửa cân non một cái miệng này thì là nó còn được nửa cân các bạn nhé đấy và hữu cơ vi sinh thì ta cho ba miệng ra Đây. cái này chúng ta cho thoải mái hơn một chút đây đấy sau đó thì các bạn trộn đều lên à, sau khi mà phân đã trộn đều xong thì ta bỏ xuống hố chỗ này nó ước chừng được khoảng 20 mét vuông thì mình dùng một cái lượng phân như thế này nữa là vừa đủ thì mỗi một gốc như này ta cho khoảng độ hai nắm hai nắm các bạn nhé đấy đấy hai nắm này chúng ta phủ một lượng lợn đất lên trên cái thế này đấy sau ta, đó ta bỏ củ giống lên trên bỏ củ giống vào trong bỏ phân vào đã xong rồi bỏ chú ta đặt củ giống như này các bạn nhé đấy sau đó ta vun đất lại, vì hơi sâu mình có thể nhấc lên một chút đấy như vậy là ta đã trồng xong một hố tiếp tục ta trồng đến hố thứ hai ta cũng bỏ khoảng hai năm phân đấy hai năm phân như này ta lấp cho một lượt đất lên đấy. sau đó ta đặt củ giống xuống đây ta đặt thế này chúng ta phủ đất lên ta cũng cho như vậy đấy như vậy là ta đã trồng xong được ba khóm thì đối với cái khoai này nó khác với khoai tây khoai tây có thể là các bạn để uh, phân giữa hai khoảng cây nhưng mà đối với khoai môn thì đối với khoai môn ấy thì nó ăn nó đẻ cái củ cái nó đẻ thẳng xuống và nó chỉ có một số củ con xung quanh cái củ cái thôi cho nên chúng ta bón như thế này thì uh, khi mà cây mà nó uh, sau đây thì nó phát triển thì là nó sẽ ăn xuống cái rễ ăn xuống thì nó ăn xuống phân luôn như vậy thì nó sẽ um, giúp cho cái việc mà cây sinh trưởng và phát triển sau này nó sẽ tốt hơn đấy và trong quá trình mà sinh trưởng phát triển cây thì chúng ta có thể uh, vun luống chúng ta vun luống cao lên và nếu như mà xấu thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta bỏ phân vào lúc này thì chúng ta lại bới quanh bên gốc chúng ta bỏ phân thì à, đến cái phần nào chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con sau còn à, cách trồng khoai môn rất là đơn giản nó chỉ khác khoai tây một chút thôi mà ta đã trồng khoai xong như thế này thì ta phủ một lớp chấu lên để thứ nhất là giữ độ ẩm cho khoai thứ hai là để cho cỏ đỡ mọc đấy thì các bạn có thể là um, phủ chấu lên cả toàn bộ luống toàn bộ luống cũng được hoặc là mình có thể phủ chấu uh, chỉ ở cái chỗ mình trồng được đấy thì tùy các bạn nhé chúng ta có thể phủ uh, chấu lên để cho nó đỡ cỏ và giữ độ ẩm cho khoai thì cái đất này nó là đất cát cho nên là đây chúng tôi cứ phủ cả lên như thế này cái chấu này nó bị ướt các bạn thì cái việc phủ chấu này thì nó cũng có rất nhiều công dụng nó làm cho tơi xốp đất cháu nhanh sau khi mà đã rắc chấu xong như thế này thì uh, có nghĩa là công đoạn trồng khoai tây môn đã xong mà chúng ta không cần phải tưới nước bởi vì uh, trong mùa xuân này thì uh, đất nền đất của chúng ta vẫn còn ẩm cho nên chúng ta không cần tưới nước và chúng ta à, cứ để, để cho thời tiết tới đây mưa xuân vẫn còn mưa xuân nó lên thì cây khoai nó cũng lên cũng sinh trưởng và phát triển chứ chúng ta không cần tưới nước hàng ngày ở những vùng nắng nóng thì bà con phải tưới thêm nước hàng ngày nếu hoặc là vài ba ngày chúng ta lại tưới nước một lần nhưng đối với miền bắc thì chúng ta không cần phải tưới nước và hôm nay ngày âm lịch là và ngày dương lịch đều là ngày mùng 7 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 âm lịch à, và ngày mùng 7 tháng à, 4 năm 2022 âm lịch à, và chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong cái quy trình ừ, làm đất rồi thì trồng khoai kỹ thuật trồng khoai môn và bón phân như thế nào thì ờ, khi mà có phân khi mà các bạn trồng mà bó phân silic thì nó sẽ làm cho tơi lớn sâu đất mà khoai môn là một cây mà nó cần cái, cái độ sốc đất rất là tốt rất là cao nếu như mà đất của chúng ta là đất phủ và đất xếp thì củ khoai sau này nó sẽ không to và nó không đẻ được nhiều nhiều củ củ con nhưng mà nếu như chúng ta làm cho đất tơi xốp thì cái khoai này cái trồng của nó rất là to nó có thể lên tới vài cân trên một gốc đấy và à, phân silic thì nó có vai trò làm cho tơi lớn giúp đất tăng độ phì nhiêu giảm độ bạc màu cho nên là khi mà chúng ta à, trồng có phân chilic thì cái khóm của nó to củ của nó cái ruột của nó nó sẽ bở hơn thơm hơn tím hơn ngon hơn và à, khoai này cũng chính là khoai mà để cho um, các nhà hàng làm bánh khoai môn rồi làm bánh làm uh, bim bim hoặc là làm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 bạn đã dành thời gian quan tâm. À, xin chào và hẹn gặp lại.